Ờ, xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sách vải một trang trong quyển sách vải dành phát triển kỹ năng cho trẻ em Các bạn có thể nhìn lên màn hình thì sẽ thấy được thành phẩm sau khi mình làm xong à, Thì để làm được một trang sách vải như vậy thì chúng ta cần những nguyên phụ liệu như sau Đầu tiên là dùng bắn keo các bạn chuẩn bị xuống ấn keo này keo nến kéo bút chì kéo tạo viền sau đó là cuối cùng là mình chuẩn bị đến bài dạ nỉ cứng các bạn chú ý là bài dạ nỉ cứng nhá, thì các bạn chuẩn bị cho mình một tấm vải dạ nỉ cứng à, hình chữ nhật có kích thước là 20 2 x 25 Màu sắc thì tùy các bạn lựa chọn Ở đây thì mình chọn màu xanh da trời Còn nữa Tiếp theo là một tấm à, vải dạng cứng có kích thước là 20 x 15 à, một tấm vải màu nâu dùng để làm thân cây thì có kích thước là khoảng 13 x 8 cm tiếp nữa là một uh, tấm vải xanh lá cây mình để làm tán cây có kích thước là 10 x 14 băng dính gai à, cho các bạn chuẩn bị cho mình 5 tấm vải màu đỏ như thế này có kích thước là 3 x 4 ok các bạn có thể làm từ tùy ý các bạn là 5 hay 6 hay 7 hoặc là ít hơn ở đây thì mình làm 5 cái thôi à, cũng tương tự là 5 tấm vải màu vàng kích thước là 3 x 4 à, 10 tấm vải màu xanh lá cây có kích thước là từ khoảng 2,5 x 3 cm hai tấm vải màu sắc tùy ý các bạn có thể chọn bất kỳ màu nào mình yêu thích có kích thước là cũng tầm 2,5 x 13 hai tấm thôi nhá à, một tấm vải dạ để làm giỏ giỏ đựng quà đấy có kích thước thì khoảng 8 nhân mấy 5 cm các bạn cũng có thể tùy chọn màu sắc tùy ý ở đây mình chỉ lưu ý là màu của tán cây và màu của thân cây thì nên chọn màu cho nó giống với đời thực nhất còn à, lại các màu sắc các bạn có thể tùy chọn ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng chi tiết một nhé à, cái đầu tiên là chúng ta sẽ cắt tấm vải trắng có kích thước là 20 x 15 các bạn cắt những cái đường viền như thế này các bạn có thể dùng kéo có thể mua cái kéo như thế này có hình như này lượn lượn như thế này thì các bạn có thể cắt nó nhanh hơn à, đây là kéo cắt giấy của mình à, hiện tại thì kéo cắt vải của mình thì không dùng được nữa nên là mình tạm thời mình sẽ dùng thủ công bạn nào mà không làm nhiều thì cũng cần thiết phải mua kéo đấy đâu đây mình sẽ cắt mình sẽ cho các bạn các bạn cắt lượn đường nhỏ nhỏ như thế này đấy các bạn cứ cắt tương tự cho đến hết bốn xung quanh bốn cạnh của cái tấm hình chữ nhật này nhé sau khi cắt được hình như thế này thì mình sẽ được một tấm vải như thế này màu trắng như thế này tương tự với tấm vải màu trắng thì mình sẽ cắt cái tấm bìa ngoài cũng cắt như vậy các bạn như các bạn lưu ý là mình sẽ chừa lại một cạnh chiều rộng của tấm hình chữ nhật này vì chỗ này mình sẽ dùng để hệ giáp các trang sách lại với nhau thì không cần thiết là mình phải cắt những cái đường à, lượn như thế này nhá ok giờ xong đến hai phần này rồi thì mình sẽ làm đến phần à, đến phần lá cây à, về thân cây và phần à, cây đầu tiên thì các bạn sẽ dùng cái tấm vải màu xanh này nhá các bạn vẽ những cái đường nó giống cái cán cây đường vòng như thế này trên tấm vải các bạn có thể cắt vẽ tầm 3 đến 4 vòng tùy các bạn ở đây thì mình cắt mình mình vẽ tầm khoảng 1 2 3 4 5 bây giờ mình sẽ cắt các bạn chú ý là mình cắt càng rộng thì số lượng quả mình làm thì cần phải nhiều một chút để cho nó phù hợp vừa bạn với cái lá cây nhé đó các bạn cắt những cái đường rất là đơn giản thôi đường lượn giống như thế này ok bây giờ mình đã được một tán lá cây màu xanh các bạn vẽ đường chỉ bên này thì các bạn sẽ úp tấm vải xuống như thế này như vậy là mình đã được một tấm một cái tàn lá cây tiếp đến là mình sẽ dùng cái tấm màu nâu này để làm thân cây các bạn đo nhá đo từ thì mình sẽ gấm như thế này sau đó thì các bạn vẽ một đường vòng như thế này để các bạn dễ hình dung thì mình sẽ vẽ ra giấy cho các bạn thế thì vẽ hình như thế này ok nếu bạn nào mà vẽ lên vải hơi khó khăn một chút đấy thì mình nghĩ là các bạn nên vẽ ra giấy sau đó sẽ áp cái mặt giấy lên vào và cắt ở đây thì mình sẽ không cần vẽ nữa mà mình sẽ mình làm quen rồi thì mình sẽ tự cắt okay, các bạn cắt một đường như thế này như vậy là mình đã có được một cái thân cây cho tán cây này đó đơn giản đúng không tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần quả thì các bạn dùng 5 tấm vải màu đỏ như thế này và 5 tấm vải màu vàng như thế này các bạn sẽ vẽ một hình quả táo như sau cái hình con tàu sẽ như thế này nó khá là đơn giản thôi mình sẽ gần như vẽ trái tim nhưng mà cái phần dưới của trái tim thì nó sẽ là tròn ok đây thì mình sẽ bạn nào không tự tin cắt trực tiếp lên vải các bạn có thể cắt ra giấy và ướm lên như mình dùng cắt thân cây đó. ở đây thì mình không cần về để giấy nữa mình sẽ cắt trực tiếp lên vải của hình quả táo thì nó hơi méo một chút thôi à, các bạn sửa giao cho cái hình nó đẹp chút nào được tương tự với tấm vải màu đỏ thì sau khi cắt được tấm vải màu vàng rồi thì mình sẽ hướng lên đây và cắt hình màu đỏ như vậy sẽ nhanh hơn sẽ cắt 5 quả màu đỏ như thế này và 5 quả màu vàng sau khi cắt xong thì mình sẽ được các quả như thế này đây mình sẽ được 5 quả màu vàng và 5 quả màu đỏ ok giờ còn thiếu cái lá của cái cái, cái quả này là cái lá này đúng không ạ thì bây giờ mình sẽ dùng cái tấm mình sẽ dùng cái tấm vải màu xanh có kích thước là 2,5 nhân 13 các bạn cắt một tấm lá có hình như sau Đó. Đây, hình của nó sẽ là như thế này sau khi mình gắn lên quả thì trong quả nó rất là tự nhiên và rất là giống quả táo thật đúng không ạ Đây. Đây mình sẽ cắt trực tiếp cho các bạn coi Các bạn dùng chiều dài của tấm vải này Cắt nhé Các bạn cắt làm sao cho nó giống lá một chút là được Ok à. là mình đã có được một hai cái lá cho quả táo ok rồi mình ghép vào như này thì đó là quả táo như thế này mình sẽ cắt tầm mình có 5 quả táo đỏ và 5 quả táo màu vàng thì mình sẽ cắt 10 cái lá như thế này đó, mình cắt đồng lá mình để nó một chỗ nhá cái uh, tiếp theo thì mình sẽ cắt cái uh, giỏ đựng quả ở đây thì bạn lấy cái mảnh kiểu kích thước là 85 này mình sẽ gấp đôi lại mình sẽ cắt một góc như thế này ok đây đã được một chiếc vỏ như thế này bạn nào mà muốn đẹp hơn thì mình sẽ cắt lượn các đường nhưng mà như cái đường bìa mình vừa cắt á trông nó sẽ dễ thương hơn pháp đây mình đặt ở đây ok như vậy là trang sách đã gần hoàn thiện rồi còn một cái à, nữa là cái mình sẽ làm bánh xe cho cái xe đựng quà này thì các bạn ừ, có thể dùng không thể dùng được ở đây thì mình dùng cho nó đẹp mình sẽ cắt một hình tròn nhỏ như thế này vừa hình dần nhỏ à, mình sẽ cắt hai hình tròn như thế này đây đây mình đã cắt sẵn được hai hình như thế này rồi xếp vào đây ok như vậy là đã có mình đã hoàn thiện xong phần cắt cho sân bài rồi bây giờ mình sẽ làm phần ờ, gắn keo lại cho các phần này mình để cái tấm xanh này ra ngoài trước đã mình sẽ ghép sau à, với băng keo với băng keo thì mình sẽ cắt như sau băng keo thì nó sẽ có hai mặt thì cái phần này thì mình sẽ cắt một tấm hình chữ nhật nhỏ như thế này và ờ, bạn mình cắt đôi cái tấm này ra ok thì mình sẽ đặt cắt tầm khoảng 5 tấm 5 miếng băng keo băng dính ngay như thế này thì mình có 5 quả táo mà Đó. mình sẽ đặt như thế này còn lại là 5 tấm 5 miếng băng keo dính nữa thì nó cái mặt nó nhiều nhiều lông hơn cái mặt này một chút đấy thì mình khuyên các bạn là nên dán vào phần quả táo okay. còn cái phần này thì phần ít lông một chút đây thì mình sẽ đặt dưới như thế này cái bề mặt gai của nó thưa hơn đó ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn hình quả táo nhé thì các bạn bật keo dính ở đây mình vừa mới bật nên là phải đợi một lúc nữa thì giờ thì nó mới nóng lên là mình có thể sử dụng được Đấy, và keo đã sử dụng rồi thì mình sẽ gắn đầu tiên mình sẽ gắn cái lá lên quả táo trước này, các bạn đặt keo vào phần lá này sau đó gì, dán vào phần quả đó nghĩa là mình đã được một quả táo rồi mình tương tự làm như thế với 10 quả táo ở đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn hai quả ra là nếu như mình gắn hết thì nó sẽ rất là mất thời gian Đây là mình đã chuẩn bị sẵn các phần quả táo mình đã làm sẵn rồi đây nó như thế này ok phần tiếp theo nữa là mình sẽ dán băng dính gai vào đây tương tự với quả màu đỏ thì mình cũng gắn keo các bạn cẩn thận không là sẽ bị bỏng nhá mình bị bỏng rất là nhiều lần đó khi mình dính băng dính ai vào quả táo thì nó sẽ có hình dạng như thế này ở đây thì mình đã làm được 10 quả táo màu vàng và à, 5 quả táo màu vàng và 5 quả táo màu đỏ với hình dạng như thế này theo thì mình sẽ gắn một uh, tiếp theo mình sẽ gắn cái băng dính lại này lên cái phần tàn lá cây các bạn thiếu ra chủ sắp xếp cái vị trí của táo cho phù hợp nhé Ừ. đến cần mình ghép vào cái phần thân cây và phần lá cây vào trong bìa màu trắng ừ, nếu bạn nào mà có máy may ấy, thì mình nghĩ là nên may các đường này lại với nhau may như thế này các bạn đặt vào bên trái cái trang sách màu trắng trang màu trắng như thế này nhá thì mình nghĩ là các bạn nên may vào để cho nó chắc ra mình gắn keo cũng được thôi Ờ, ở đây mình sẽ gắn cái cho các bạn vì nếu mà mình may thì sẽ mất rất mất nhiều thời gian ok bây giờ mình sẽ gắn cái lá này vào nhé các bạn viết keo xung quanh cái tán lá này hết nhiều một chút vì phần này là sẽ phần liên quan đến phần móc dán đó. đó thì các bạn làm theo dõi lại như thế này đó. phần bên trên thì các bạn không cần quan tâm đâu cứ kệ nó đi nó sẽ có cái phần trang sách này nó che lại cho không có vấn đề gì các bạn ở đây mình gắn hơi lâu một chút nên keo nó bị khô thì các bạn ghi lại nên là tường mình sẽ dùng máy may may một lúc là xong dán keo thì khá mất nhiều thời gian và hơi tốn keo nữa tức là lấy phần thân cây nhá các bạn gắn vào như bây giờ gắn cho cân đối là được các bạn cố định trên cây ban đầu này kem để nếu vào thời tiết mùa đông thì các bạn nên thao tác nhanh một chút vì nó sẽ rất là nhanh khô còn mùa hè thì các bạn dùng với độ trung bình là được ok Rồi chúng ta đã hoàn thành xong phần thân cây rồi đúng không? Đây các bạn nhìn này, mình có thể dán qua vào đây được rồi này. Đó Rất là đơn giản thôi phần còn lại là cái phần xe định quả thì các bạn cũng dùng keo gắn một nửa cái bánh xe vào đây hoặc là mình có thể dán bánh xe sau cũng được không sao cả bây giờ đến phần dán đây để có thể xe có thể mình có thể đựng vào các quả thì các bạn vết keo vào xung quanh trừ phần miệng của cái xe này ra nhé phần bánh xe mình cũng dán luôn các bạn sắp xếp sao cho vị trí nó cân một chút với trang sách là được ok như vậy là chúng ta đã gần xong một phần xong hoa quả rồi các bạn có tí định quả vào trong đây rất là đơn giản tôi đúng không ạ? ở đó thì mình cũng làm tương tự là mình sẽ dán keo xung quanh vào đây hoặc là các bạn có thể may lại rồi tùy các bạn mình thì thường chọn cách may lại cho nó nhanh để đỡ mất thời gian cũng đỡ tốn keo đó như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một trang sách giải đơn giản cho bé về những kỹ năng bóc dán đây mình sẽ làm thử cho các bạn nay mình làm thiếu một quả màu đỏ đây cho các bé chọn các quả màu đỏ dán các quả màu vàng vào thay cho các quả màu đỏ ok ờ, các bạn có thể làm 5, 6, 7, 8 hay 10 quả tùy các bạn tùy vào cái độ rộng của tán lá cây mình làm nhé ok nhiều hướng dẫn cho các bạn rồi hy vọng là chúc các bạn có thể làm được một 100 sách vàng hoàn hảo theo hướng dẫn của mình chú ý theo dõi các video sau của mình nhé cảm ơn các bạn